riêng một thú trên ngàn tiêu lĩnh đỉnh non bồng một cánh sơn tràng. rơi cành phật phong hoàng ờ, bốn mùa trên bát ngát trăm hoa đua nở dưới cánh bay cầm ờ, thú đua chơi chim mà bay phấp phới mọi mọi nơi cá reo ngược nước rùa bơi vẫy vùng trên rừng tùng gió rung lác đác đỉnh sườn non đá chất treo leo sông thương nước chảy trong veo chảy trong veo thuyền xuôi người ngược hò reo vang lừng núi đá xếp mấy tầng cao thấp ngàn cỏ hoa tắm nghi tắt phất phơ dòng trời ngàn mận ngàn ngơ sóng đi chơi a à, ngàn mật ngàn mơ ngàn à, giang ngàn mưa chúc che ngàn à, vâu liền thích chí một bầu phong cảnh mùi cơm lam thịt thính tính cô ưa đồng đăng áo cá chở bờ đồng nghi đăng áo cá chở bờ tình duyên kia chợ mới nọ miền cây thị chùa tam thanh nhất nhị vào ra đông cuồng tuần quán bão hà kia ngư phủ buông câu thà lưới nọ tiêu phú đồn cối rừng sâu bốn mùa gió mát trăng thấu ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý. mùa gió mát trăng thâu hoa xuân mát mẻ mây màu ấm êm ngắm cảnh vật rừng xim ao cá sắn măng giang măng ngừa măng tre các bạn tiên đùng đỉnh xa quần hương ý à ơi à bài sai đố triệu lục cung nàng ân nàng ái vốn dòng sơn trang tính cô hay măng trúc măng giang măng tre măng nứa cơm làm chè đường cũng có khi sung ái đi tìm ý à ơi à ba tiếng hú thú rừng họ nhau thuốc ai sáng ở bên non một bầu xuân sắc tốt tươi rườm rà Trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa Ý, à ơi à Lên trên ngàn lắm quả nhiều hoa cô bé sao gót vào ra sớm chiều chiếc thổ mây nặng chiếu lên đèo ý, à ơi à, à, à. hoàng dáng ai xa xa kia bóng dáng ai trên non trông như là cô bé đi hoa ngàn xanh tỉa gập gành cô hái bông hoa vai đeo vui đi chảy hội xa đôi chân bước bước trên thêm hoa đôi tay múa múa sao nhẹ nhàng mắt long lanh môi tô son da trăng ngọc trăng ngần suối nước biếc trông xa xa còn đón cô về đây đồi núi đồi núi bao xa lên ngàn cô hái bông hoa hái hoa mang về đền đây biết bao thanh đồng sờ bóng ban khen biết bao thanh đồng sờ mong ban của người thái bán dốc rách chảy quanh sườn núi tiếng đàn then hòa cùng câu hát người con gái áo đen của núi rừng tây bắc nở hoa người xưa ơi có nhớ ven nương giờ cô riêng một khoảng trời gió lùa hiu hắt mây trôi êm đềm đêm đêm tàu lá che sương chẳng quản xa đường cô không ngại nếp mây ngày hôm nay cô loan giả về đây xuân lâm hồ dễ một cây ven rừng thì nọ ơi